Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Pi đã trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Pi đã mang đến một tủ bài hỏi về ấn tượng của người khác về bạn à, Hôm nay là ấn tượng của người khác nha, chứ không riêng một ai hết Người khác ở đây là những người mà bạn giao tiếp nè à, bạn lần đầu người tiên người ta lần đầu tiên thấy bạn người ta sẽ cảm nhận thế nào rồi trong công việc trong tình cảm à, nói chung là trong bất cứ một cái trường hợp nào ngẫu nhiên nào đó thì cái ấn tượng của người ta về bạn là gì thì trước mặt mọi người là ba lá bài à, uh, Oracle các bạn hãy tập trung năng lượng và chọn cho mình một lá bài mà các bạn cảm thấy mình có liên kết nhất đó đây là ba lá bài ngẫu nhiên nha theo thứ tự từ quen thuộc từ trái qua một hai ba thì tất cả timestamp cũng như những thông tin những bộ bài mà mình dùng trong video mình đều bỏ với phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả ra xem cho nó lẹ nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá tôi sẽ bỏ lá bài của mọi người ở đây ừ chúng ta có lá Tamarind rạp cấp kính cấp 4 xu à, trước mắt là mình thấy cái uh, năng lượng của các bạn uh, tụ một nè mình thấy cái hình ảnh của các bạn ở trong mắt người khác là bạn là một cái người mà hay xuất hiện một mình có nghĩa là bạn không là một có phải là một cái người thích đám đông như lắm và thêm bao rồi nữa đây là các bạn cảm thấy thoải mái với điều đó bạn thích ở trong cái thế giới của riêng một mình mình và không các bạn không muốn dành thời gian đó cho ai hết kiểu như là một mình mình thôi và các bạn cảm thấy rất ổn với điều đó luôn đây là lá chín cấp nè à, bốn xu ở đây nó hiện ra là các bạn sẽ một mình đi làm một mình đi chơi một mình đi ăn mọi thứ đều rất ổn còn nếu cái mối quan hệ của các bạn á nếu trong cuộc sống á bạn bè thay vì người khác là người ta sẽ quen có rất là nhiều mối quan hệ nha nhưng mà cái cái bạn này nè các bạn tụ một này mình thấy các bạn không phải là một cái người mà thích giao thiệp cái mối cái mối quan hệ xã hội cái mạng lưới xã hội quan hệ của các bạn đó, nó rất là ít kiểu như là um, kiểu như các bạn ờ, có thể cùng lắm là chỉ có một vài người là gọi là thân với mình thôi và những cái người thân của các bạn á phải được là chất lọc kỹ lưỡng khi mà bạn nhắc đến những người đó cảm thấy là bạn rất là tự hào tại vì các bạn biết là khi mà mình ở bên cạnh người đó mà trong cái trạng thái của cái lá hemorrhoid này là bạn là một cái người mà ưa cái sự hoàn hảo thì cái lá này nó cũng có hơi hướng ờ, cái cái lá này nó cũng hơi giống như cái lá đời homic á, là những cái người chắc lọc và mang hướng của cung sữa nữ nhưng mà temperance nó nó mang tới một cái sự trọn vẹn và nhẹ nhàng và đầy đủ hơn và những cái người ở trong cuộc sống các bạn họ thấy các bạn cái cũng là một cái người như thế này bạn là trong năng lượng của temperance nè các bạn rất đầy đủ và bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn đang có có nghĩa là ít nhưng mà chất lượng cho nên những cái người mà các bạn tiếp xúc á, những các bạn mà số 1 nè các bạn bạn mà chơi với ai là các bạn cũng rất là đặt quan tâm đến cái vấn đề là cái người đó thực sự có tốt với mình hay không bạn sẽ hoàn toàn không có tốn thời gian vô bổ cho những cái người mà uh, kiểu như là họ không tôn trọng các bạn hoặc là họ cảm mà có cảm giác như là ừ, à, có thể là bạn sẽ không thích những cái người mà người ta chơi với các bạn mà người ta tối ngày cứ toan tính vụ lợi à, như thế nào đó thì ừ, cái người đó thì sẽ không bao giờ được bước vào cuộc sống của bạn hết à, cái lá chính cấp ở đây khi mà ừ, bạn trong mắt của người khác á, thì người ta nghĩ đến bạn đáng quý và bạn cũng nghĩ như vậy tại vì cái cái mạng lưới giao thiệp của các bạn nó ít và kiểu như là không phải là phải các bạn phải quen với nhiều người thì, thì nó mới là uh, quan trọng mới mới mới tốt được thì cái cái cái bạn số 1 này này ít nhưng mà đủ là được hả Dạ. À, thì dạ. cái lá bún xu này ở đây nó cũng nói là cho dù um, các bạn đi tới đâu á thì các bạn cũng không thích kết giao nhiều và các bạn cảm thấy ổn trong cái vòng tròn an toàn của mình đây là một người rất là yên bình rất là nhẹ nhàng và cảm thấy là mình có một cái khoảng trời riêng và không muốn ai đến làm phiền mình cả mặc dù là bạn cũng có quen người này người kia nha thậm chí là mình thấy là bạn cũng có tiếp xúc người này người kia nhưng mà cái cái cái thế giới nội tâm của bạn nó rất là phong phú và các bạn cảm giác như là cái vùng an toàn của mình rất là lớn và các bạn không muốn ai bước vào cái vùng an toàn của mình hết đó đây là cái hình ảnh của những các bạn ở tụ số ờ, một và người khác nghĩ về bạn là bạn là một người hướng nội ít nói nhưng mà dễ thương ưa nhìn và họ có rất là thiện cảm với bạn á kiểu như cái người mà bình thường không có uh, thích làm lố hoặc là cái sự chú ý quá nhưng mà một khi mà đã uh, xuất hiện đã, đã đã gọi là lên tiếng ấy, thì phải là cả thiên hạ trầm trồ đều focus cho các bạn luôn á nhưng mà mọi thứ rất là tốt ha okay. ấn tượng của người khác và bạn là gì ừ. đẹp bảy kiếm bảy xu hai xu ô xin lỗi hai gậy mình xin lỗi hai gậy nữ hoàng kiếm và một lá rớt ra kèm theo nữa là 8 xu những bạn ở tuổi số 1 nè mình thấy là uh, hồi nãy mình đã nói rồi đó ha cái vòng tròn giao tiếp của các bạn á các bạn đối giao tiếp của các bạn là rất là ít kiểu như là các bạn không muốn tiếp xúc nhiều người và các bạn thấy cái điều đó là cái điều hoàn toàn bình thường và nó không có vấn đề gì các bạn không bằng ngã bạn quen và thoải mái với cái việc mà làm một mình ăn một mình làm một mình mọi thứ đều một mình và đang tận hưởng cái điều đó nữa thay vì người khác nghĩ là không có người yêu hoặc là ở một mình á thì nó thật là tẻ nhạt và đơn giản nó hơi buồn chán á thì cái bạn ở tuổi số 1 này mình cảm thấy là ok bạn là cảm thấy thoải mái về điều đó tại vì các bạn hoàn toàn có thể tự do và làm những gì mà mình thích khi mà cái lá đét này nó rơi ra đầu tiên trong cái tụ bài số 1 á người khác nghĩ về bạn ha thậm chí có một số người thấy bạn quá chảnh quá chảnh quá khó tiếp cận đây là một cái gì tỏ ra một cái tần số rất là cao chẳng hạn như là bạn đẹp gái này, bạn đẹp trai bạn có tiền hoặc là các bạn cảm thấy như là wow ok tao ổn không có cần ai bước đến với cuộc đời của mình cả người khác nghĩ bạn như vậy đó nó đét rồi nè nó giống như một cái rào trắng dứt dứt khoát luôn á nó nói là no kiểu như là muốn tiếp xúc với bạn là trong mơ mà thôi bạn là cái người này người nọ ở trong cái cái tư tưởng của người ta kiểu như nó là khó để tiếp cận và muốn mà tiếp cận với các bạn á đây bảy kiếm phải vượt qua một cái hàng rào rất là to và kiểu như là các bạn có thấy cái hình ảnh của cái anh chàng mà uh, gom gom gom cái đóng kiếm này đi trong mắt con sói đang ngủ không kiểu như là cái người ta rất là sợ cái con sói của bạn á nó sẽ thức dậy và nó sẽ ăn thịt hiểu không mọi người hiểu ý mình không kiểu như là lắm la lắm lét kiểu như có đứng gần bạn có thích bạn như thế nào đi nữa thì cũng rất là khó để biểu hiện ra là à, muốn nói và muốn tiếp xúc với bạn tại vì cái cái mình đã nói rồi nếu mà bạn là con trai hoặc là à, bạn như thế nào đó thì bạn rất là ít nói thì cái hình ảnh của các bạn ở đối với người khác là như vậy có nhiều người người ta cảm thấy nhiều khi mà nhìn bạn ngầu lòi quá cho nên người ta cũng không không phải là cái dạng để mà dẫn mặt được có thể mà bolo ba la rồi sàm sàm trước mặt các bạn á kiểu như bạn cái kiểu như bạn không có thích những cái người như vậy luôn cho nên nó là thà là ở một mình còn hơn ở tiếp xúc và dành thời gian cho những cái thứ gì đó không á cho nên người ta thẳng sàng người ta dễ dàng thấy được cái điều đó ở trên cái gương mặt của các bạn thần thái bên ngoài bạn tỏ ra nó nó như vậy cho nên là người ta rất là dè chừng khi mình tiếp xúc với các bạn đó các bạn có thấy cái hình ảnh của cái lá uh, oracle ở trên đây không à, mình xin lỗi mình không liên quan lắm nhưng mà đây là cái uh, cái lá mà các bạn chọn nè các bạn có thấy cái đồng xu này không bạn là cái đồng xu này nè và đây là cái hình ảnh một cái bàn tay mà đang muốn với tới với cái đồng xu đó giống bạn một cái kho báu gì đó và người ta sẵn sàng mà muốn chạm vào nhưng mà các bạn có thấy ở xung quanh này là màn đêm không và người ta khó để mà có thể chạm vào bạn được bạn tỏ sáng nhưng mà không phải muốn lấy thì được được tại vì khi mà muốn à, truy tìm được kho báu á, thì phải tốn rất là nhiều thời gian cũng như là công sức công sức thì các bạn mới có thể tăng được hiểu không bạn là một cái gì đó là quý giá nhìn nó rất là lấp la lấp lánh nhưng mà rất là khó tiếp cận à, mình mình ờ, có nghe tí mình nói á, là những cái viên kim cương lớn và to trên thế giới này á nó đi kia kèm một số tai họa <laughs> kiểu hiểu không? mọi người hiểu mình không có có nghĩa là bạn lấp lánh bạn đẹp bạn quý mà không phải là ai muốn đụng vô các bạn hoặc là sở hữu các bạn thì kiểu như là muốn đến gần các bạn đều được bạn tỏ ra một cái thần thái như vậy đó ờ à, ok ok chưa hiểu chưa được chưa à, cái lá trục plan này nè các bạn chỉ kiểu như là các bạn sẽ chỉ mở lòng mình cho những cái người mà thật sự là các bạn cảm thấy là à ok mình à tao thích cái hàng đó đó thì bạn mới cho người ta đến và tiếp cận các bạn thôi còn um, kiểu như mà các bạn thấy nó sàm sàm nó trẻ trâu hay là nó bị như thế nào là các bạn ừ, thôi tao tao không rảnh người ta chưa có kịp đến gần các bạn nữa thì các bạn đã bật cái chế độ sang chảnh rồi lạnh lùng là các bạn quay xe đi mất tiêu rồi không cần đợi cho người ta phải ờ, nói câu này câu kia là các bạn đã đi mất tiêu rồi cho nên cái hình ảnh của các bạn thể hiện với người khác đó là khá là xa cách đặc biệt là những cái người mà mới gặp mà kiểu như cái miệng mòm bolo bala bạn là mình thấy cái hình ảnh của những các bạn số 1 á là các bạn cực kỳ ghét những cái người mà thích nói nhiều luôn đó cho nên nó là những cái người nào mà nói nhiều rồi chém gió rồi nổ nổ nổ nổ trước mặt các bạn ở tụ một đó là oh say goodbye uh, xin đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống tôi là thêm lần nào nữa <laughs> ok còn trong tình yêu mình thấy swing the nó hoàn vậy uh, các bạn này á một khi mà yêu ai rồi á là các bạn làm ăn hình ảnh của cung uh, cung market là một người gọi là yêu nhiều nhưng mà cũng rất là thích kiểm soát và một khi mà đã ghét rồi thì wow các bạn quan hệ ảnh của lửa nè khi bạn yêu thì bạn yêu rất là hết mình bạn là một cái người gì đó gọi là thậm chí là gọi là hơi hoang dã trong tình cảm nữa ừ mình cảm giác như vậy thì um, có thể là bạn yêu cái người đó, đó các bạn sẽ không ngại phô trương cho người đó biết là bạn là à, bạn bạn sẵn sàng phô trương cho cả thế giới biết là cái người đó là cả thế giới của bạn và các bạn tại vì các bạn cái mối quan hệ của các bạn nó ít mà cho nên khi mà bạn yêu ai á, thì các bạn cũng rất là nghiêm túc và à, bạn không có nói dối và các bạn rất là chân thành các bạn nghĩ là cái việc mà thể hiện cho người đó biết mình yêu người đó nhiều như thế nào là một cái chuyện hoàn toàn bình thường nhưng họ không có nghĩa là họ có quyền có quyền lười lừa dối và xâm phạm hoặc là kiểu như là không tôn trọng các bạn nha tại vì cái lá đát ra nó nói cũng là rất là dứt khoát một khi mà các bạn biết là họ lừa gạt bạn rồi á là à, bạn bạn bị lừa gạt trong cái cuộc cái câu chuyện này á thì bạn sẽ sẵn sàng trở thành một vị thần chết gì đó các bạn sẽ mang một cái uh, sự ờ, chết chóc và các bạn sẵn sàng là uh, loại trừ hết tất cả những cái gì mà các bạn cảm thấy là trước mắt và khó chịu nói chung là cái con người ở tuổi số 1 này là một người dám yêu dám hận và một cái người gì đó nó rất là lấp la lấp lánh nhưng mà không có dễ chạm vào đó cái, nói chung là mình thấy cái hình ảnh của những cái bạn này là các bạn thoải mái với cái việc một mình và mọi người xung quanh đều thấy được điều đó bạn thích ở trong thế giới quan của mình một mình và trong tình yêu á cái người yêu của các bạn á sẽ cảm thấy bạn là một người rất hoang dã rất là nồng nhiệt rất hết mình kiểu như là yêu một cái rồi vô là chỉ biết xung quanh mình chỉ có tình yêu thôi đó cho nên là đây là một người rất là thú vị à, nếu nếu mà được bước vào trong cái cuộc sống của bạn á, thì sẽ có rất là nhiều điều thú vị xảy ra và họ những cái người tiếp xúc được với bạn á, thì họ phải cực cực cực kỳ cực kỳ gọi là đáng giá luôn thì mà có thể là trở thành người quen của các bạn à, này nọ cái kiểu <laughs> nói chung là tụ một là một cái năng lượng rất là dai dắt ha mình mình thì mình không có hôm nay mình không có rút oracle tại vì mình sẽ tập trung vào tarot luôn để xem kỹ khi chi tiết và mọi người cho nên là hôm nay mình sẽ không rút oracle cho trong tất cả những cái tụ bài nha mọi người đây là năng lượng của tụ một và hy vọng mọi người thích tụ một ok bây giờ sẽ đến tụ số 2 đây là lá the heart trái tim sẽ để đây nha không biết tại nay bóng đèn nó hơi chá ờ à, ok ok rồi à, không biết mọi người có thấy cái ra mới của mình à, dễ nhìn hơn không à, xem video dễ hơn à, đây đây là những lá tarot của mọi người chúng ta có à, hoàng hậu ở gì cái này là vua vua kiếm mà vua kiếm hai kiếm kiếm không ta hai xu ừ à, những người rất rạch rồi bạn trong mắt người khác là một người rất là rạch ròi rất là giỏi hùng biện thông minh lý trí giỏi hùng biện nhưng cũng rất là rạch ròi đâu đó rõ ràng không có cái vụ mà à, nửa mùa ở đây ha không không có cái vụ mà nước nước tương mà trộn với nước mắm ha ok đó bạn nói chung là đập vô một cái là mình thấy luôn năng lượng của những uh, những bạn này người khác thấy bạn là một người không dễ không dễ đùa giỡn được ở đây clean up quên nè bạn là một người có cái khả năng về hùng biện rồi uh, quản lý và về những cái tư duy logic bạn sẽ là một cái người như thế thậm chí mình thấy ở đây có thể là bạn này làm thầy giáo nữa ừ một người thầy giáo hay là một cái người gì đó mà làm về uh, những cái ờ, bộ môn mà uh, tôi gọi là gì ta uh, trong uh, quan tòa xét xử này, này kia làm thẩm phán những cái kiểu và phân rõ đúng sai ha à, bạn là một cái người mà có cái khả năng phán xét một cái tình huống và bạn rất là logic ở đây mình thấy năng lượng là như vậy rất cân bằng rất uh, chuẩn mực ừ. ở đây còn thiếu cái lá uh, the hermit nữa giờ mà thấy là đủ bộ luôn nhưng mà sẽ không rút thêm nữa à, đây là hình ảnh của bạn cho mắt người khác ha ok bây giờ mình sẽ rút thêm ờ, mấy lá ta đối từ bộ bài khách story cho các bạn để xem ờ, người khác ấn tượng người khác bạn như thế nào trong công việc này rồi trong uh, cuộc sống rồi trong uh, mối quan hệ tình cảm các bạn ừ. gậy à, tám xu sáu cấp cho đi vụ à, à, à. một ờ, bay bay ờ, bay su rồi ờ, chưa hiểu lắm và bảy xu ở đây mình có thấy rất nhiều câu chuyện như thế này bạn à, những bạn ở tuổi số 2 nè à, bạn là một cái người mà siêng năng chăm chỉ tháo vát nghĩ là phải làm ừ. à, bạn là cái kiểu người mà cảm thấy như là không bao giờ là đủ hết kiểu như các bạn mưu cầu hạnh phúc và uh, không phải mưu cầu mà kiểu, kiểu như cái cái cái sợ cái nhu cầu về vật chất của các bạn này rất là nhiều các bạn nghĩ là bây giờ mình đã có cái này thì hôm sau mình phải có cái kia cái kia cái kia nữa cái bản chất của các bạn là nó không ngừng phát triển và không ngừng đi lên á ừ các bạn không chịu sống chung với cái cuộc sống mà gọi là um, uh, thiếu thốn người ta nghĩ là có thể như vậy là được rồi nhưng mà nếu mà các bạn uh, ờ, tuổi hai mà đã có cái chiếc xe đó thì hôm sau các bạn phải có một chiếc xe khác thịnh hơn các bạn luôn đặt ra một cái nhu cầu luôn có một cái mục đích tương lai cho mình rất là rõ ràng và các bạn cảm thấy cái điều đó đó mới là đúng đắn và nếu mà sống mà không có mục đích thì không không không còn gọi là cuộc sống nữa cái người khác á, thấy bạn á, là một cái người luôn luôn luôn có tính cạnh tranh rất là cao ở đây chúng ta có lá skin Kinwen nè vua vua gậy vua gậy vua gậy là một cái người ờ, rất là nồng nhiệt ờ, và chát hết mình nhưng mà ở đây chúng ta còn có lá 8 ờ, xu và 7 xu nữa bạn là cái người rất là thích gom góp và phấn đấu cho cái mục tiêu của mình kiểu như là rất là chăm chỉ hứng nói chung là các bạn nghĩ là nếu mà cuộc sống của mình mình phải lên tất cả những cái mục tiêu a a b c x y đó thì các bạn sẽ làm từ từ làm từ từ và các bạn làm cho nào mà cho được những cái điều mà mình đã đặt ra ngay từ đầu thì cái điều đó mới khiến cho các bạn an tâm và vui vẻ được đó ờ, và các bạn luôn nghĩ như vậy cuộc sống thì các bạn luôn phải luôn phải tốt tốt tốt tốt hơn từng ngày và cái nhu cầu kiếm tiền của những các bạn ở tụ hai là rất là nhiều các bạn luôn nghĩ là mình mình phải sống như thế nào phải lúc nào cũng phải uh, đầy đủ phải lúc nào cũng hiện trong cái trạng thái giàu có hơn người cái lá đồ đi bùa ở đây á nó nói là bạn cũng có cái xu xu hướng mưu cầu vật chất rất là nhiều kiểu như là các bạn bị phụ thuộc và um, tiền bạc không á có một số người á người ta sẽ thấy bạn á là một cái người quá mưu cầu vật chất ở trên mình đã nói các bạn ờ, là cái người mà gọi là lý trí thông minh rất là cân bằng ha biết biết trái phải đúng sai thì đó cái cái cái cái năng lượng của bạn bạn ứng dụng cái cái cái cái cái, cái ờ, um, gọi là ta ta cái kỹ năng và cái lợi thế của mình vô cái việc mà kiếm tiền và các bạn luôn nghĩ là làm sao mình phải làm ra tiền làm ra làm làm làm làm làm nhiều nhiều nhiều hơn nữa và cái điều đó nó kiểu như là nó dùng hết cả thanh xuân của các bạn luôn đó cho nên đó là ở đây mình thấy một không có một cái năng lượng nào mà các bạn muốn đầu tư cho mình và cái um, cái gia đình cả um, ở đây mình thấy cái hình ảnh có lá 6 cấp là lá duy nhất mà nó phổ cập mà nó liên quan đến cái chuyện uh, tình cảm của các bạn nhưng mà cái người này á có vẻ như là các bạn không quá đối hoài đến các bạn nhiều quá các bạn là một cái người luôn luôn nhìn về mặt uh, công việc công việc công việc kiếm tiền và kiếm tiền uh, kiểu như tình cảm đối với bạn là một cái thứ gì đó không có cũng được thậm chí là các bạn nghĩ là nó hơi phiền và cảm giác là không có càng tốt tại vì mình đỡ phải dành thời gian cho cái điều đó có vẻ như là ở các những bạn tuổi hai mình thấy là có vẻ như là các bạn không hình như là các bạn đang trong một cái trạng thái một mình và thậm chí các bạn cảm thấy thoải mái với điều đó nhưng mà à, mình thấy đây một điều may mắn nè có các bạn có thấy hình ảnh của à, người già và mấy đứa trẻ chơi chung với nhau hay không thì các bạn không không phải là cái kiểu người là các bạn nghĩ là không có tình yêu cũng được nhưng mà các bạn không phải là cái kiểu người mà nhìn về tình yêu với một cái ánh mắt xấu xa các bạn nghĩ là nếu mà có thật sự có ai đó tốt và thật sự uh, đến với mình á nói chung là các bạn nhìn một cái ánh nhìn rất là hiện cảm về tình cảm các bạn nghĩ là tình cảm là một cái gì đó nó rất là màu sắc nó nó sẽ làm cho cái cuộc sống của bạn bớt khô khan hơn nhưng mà mình thấy á, là những người xung quanh thấy bạn ở ở, ờ, ở trong mắt của họ là một cái người rất là bận và thực sự là các bạn không đối hoài gì với tình cảm cả các bạn là một con người thậm chí gọi là hơi máy móc và hơi tham công tiếc vị quá các bạn luôn luôn luôn muốn phấn đấu cho một ngày mới tốt hơn ngày sau là mình sẽ mua cái này mua cái kia sắm sửa cái này cái nọ các bạn trời ơi, các bạn kiểu như là sống chết hết mình cho công việc của các bạn luôn và các bạn thấy là tình cảm thì bị dạt qua một bên người khác á, thấy bạn hả một khi mà bạn đã làm là bạn phải làm cho bằng được mà thậm chí là phải làm nhiều hơn như vậy nữa tại vì ở đây chúng ta có lá tư duy hùng biện nè lá kinh quơ nè à, còn kinh quen nữa các bạn vừa là những cái người mà có đầu óc và các bạn vừa là những người hành động giỏi kiểu như các bạn không có chịu ngồi yên một chỗ đâu các bạn rất là sốt sắng khi mà nhắc đến công việc là các bạn triệt triệt triệt triệt phải làm liên làm liên làm liên đó cho nên đây là một một trong những con người rất tuyệt vời về công việc ha, mình không thấy trong tình cảm là bạn là người như thế nào tại vì năng lượng ở đây á, nó nó mang một cái gì đó rất là đơn thuần và uh, thậm chí là mình nghĩ có nhiều người thích bạn mà các bạn còn không biết nữa tại ở đây nè đó cái lá xích cốc này nó cũng nói là uh, một cái mối quan hệ mà nó mang cái tính chất quen biết mà bạn lại không quá đối hoài đến cái điều đó uh ờ -huh các bạn nhìn nhìn nó rất là đơn giản rất là nhẹ nhàng nhưng mà người khác thì nghĩ là bạn lại quá tham công tiếc việc và không có dành thời gian cho những mối quan hệ yêu đương nói chung là tụ hai nó khá là rõ ha nó nó nó, nó riêng về công việc thôi những bạn này là những con người của công việc à, nếu mà trong một đội nhóm trong một cái tập thể thì bạn này sẽ là những cái người tiên phong thậm chí là làm lãnh đạo làm cái này nói nọ nhưng mà về tình cảm thì các bạn hoàn toàn mù tịch IQ cao nhưng IQ rất thấp <laughs> Ok, thì đó là tụ bài của những ờ, bạn số 2 Chọn ờ, lá bài cuối cùng là lá Deliver con sông ừ. và đây là những lá tarot của mọi người nha từ bộ lô tờ nay mình à, ngựa ngựa hơn mình rút à, kiểu khác bình thường thì mình sẽ xào bài rồi mình rút luôn nhưng hôm nay mình sẽ rút kiểu khác chúng ta có lá bốn gậy ơ bốn kiếm 10 kiếm wow và một lá nữa 6 gậy ừ. thêm một lá nữa nè đây là Nice Watch kỵ sĩ kiếm uhm. bạn trong mắt người khác bạn là một người uh, thông minh nhìn có vẻ là uh, uh, rất là kiểu sao ta kiểu uh, kiểu lúc nào cũng tỏ ra mình là uh, khải hoàng và chiến thắng này nọ kiểu cố, cố kiểu như là gọi là cố tỏ ra là mình ổn sau bên trong nước mắt thì biển động mọi người cái kiểu uh, con người rất là chịu ờ, giỏi để mà gồng lên để mà nói với cả thế giới là à, mình mình tốt nhưng mà à, các bạn có những cái vấn đề riêng của mình mà các bạn à, thật sự là chưa có giải quyết được ừ. các bạn mình thấy một cái ờ, màu sắc gì đó nó hơi ảm đạm ở trong cái tụ bài số 3 này ừ, giống như cái lá à, driver này là mình có thấy một con sông hơi buồn hơi trầm lắng một chút ừ. Ờ, ở đây có lá sáo gậy nó nói về cái sự khải hoàn á có thể trong mắt người khác các bạn là những cái hình mẫu mà gọi là đáng ngưỡng mộ kiểu như là bạn ờ, đẹp trai bạn ờ, nhàn giàu các bạn học giỏi các bạn có cái này có điều kiện các kiểu nhưng mà à, mình thấy cái năng lượng của um, những cái gì đó nó hơi ừ, bi đát song song với cái điều này mình thấy ở đây sức khỏe của các bạn tụ này là, là một cái vấn đề khá lên để nói nha à, tại vì cái lá bốn kiếm này nó nói là có thể như là bạn không phải là một cái người có cái thể trạng tốt ừ mặc dù là các bạn à, là một cái hình mẫu mà cho người khác ngưỡng mộ cho người khác thèm khác nhưng mà <laughs> có vẻ như là các bạn không may mắn thể sở hữu được một cái thể trạng tốt bạn hay bị ốm nè các bạn hay ờ, có ờ, nói chung là các bạn có những cái vấn đề bệnh về mãn tính nè mà các bạn nghĩ là nó nó là một cái một cái um, trở ngại rất là lớn cho cái cuộc sống mình nó nó ảnh nó nó sẽ làm cho cái cái um, giống như là uh, hình ảnh của bạn nó nó nó bị ảnh hưởng một chút đó. ừ khá là đau đầu về cái việc mà có thể mình có chẳng hạn như là bạn bị viêm xoang nè ừ Ừ, kiểu như lúc nào đi đâu cũng phải kề kề cái chai um, thuốc hoặc là bị nghẹt mũi nói chung là nhìn nó hơi khó chịu một chút ừ nói chung là những cái ờ, căn bệnh gọi là mạng tính mà nó rất là khó để mà trị được á ừ đó nó cũng ảnh hưởng của cuộc sống của bạn rất nhiều ở đây cái mùi kiếm ở đây đó, mình cảm giác như là bạn không phải là một người quá may mắn trong chuyện tình cảm Ừ. mặc dù là các bạn rất thông minh các bạn hình sở hữu hình ảnh của lá à, kỵ sĩ kiếm là một người rất là thông minh rất là nhanh nhẹn rất là quyết đoán và là một cái chuyến binh rất là tài giỏi tuy nhiên các bạn lại không quá may mắn về chuyện tình cảm ờ, những cái lá bài này nó nói là trong mắt người khác bạn rất là ổn nhưng mà cấp họ không thấy hết cái cái cái cái, cái góc rộng của một cái câu chuyện đó mọi người hiểu không có vẻ như là ai trưởng thành rồi cũng phải cố gồng lên nói cho một cái thế giới là ok mình ổn nhưng thật sự ai cũng có vấn đề riêng của mình cả cái tụ số 3 này nó hơi um, bi đát một chút ừ. đó bây giờ mình sẽ đến với những bộ lá của bài bao khách sơ lá chín xu ờ, rồi đi bù tám xu cũng cấp Tristic xích cấp và một lá nữa là 8 kiếm sao mình cảm giác như là những bạn ở tụ tụ tụ ba này nó uh, người khác luôn nghĩ rất khác về cái hoàn cảnh thực tại của các bạn người ta nghĩ bạn sẽ như thế này hay như thế kia là một cái người gì đó có đầy đủ và thậm chí là một người làm một cái hình mẫu mà khiến cho họ có thể uh, ngưỡng mộ và bắt chước theo các kiểu nhưng mà có vẻ như là đời không như là mơ uh, <laughs> cái cái tụ này á, là hỏi là các bạn có thông minh có tháo vát có siêng năng trong mắt thực thể hay không là có mọi người đều có rất có thiện cảm nha các bạn ở đây 6 cấp nè nó mọi thứ là mọi thứ rất là tốt nhưng mà có vẻ như ờ, họ không không thấy được cái mặt tối bên trong các bạn ha ừ. Just, ừ. các bạn bạn là một người uh, uh, cân bằng chất tịch là nói về cán cân à, ở đây năng lượng của cung thiên bình khá nhiều ha thường thì mà khi mà nhắc đến thiên bình đó là mình nghĩ những cái người rất là hoạt ngôn họ họ là miss Mr. Missy thân thiện là một người rất là dễ giỏi giao tiếp à, và cũng ờ, cũng cũng cũng rất là cân bằng cho cuộc sống của mình họ thông minh và thậm chí là có phần xinh đẹp nữa tại vì hầu như những những bạn mà mang cung mọc à, hoặc là cung mặt trời mà Thiên Bình á, đều có một cái vẻ ngoài khá là xinh Mình cũng có một cô bạn ừ, cũng Thiên Bình Thì cô nàng rất là đẹp ờ, Nói chung là nhắc tới là tự thấy là hot girl, hot boy rồi không à Đó, mà chưa kể là có miệng có mồm nữa cho nên người ta rất là dễ ấn tượng và người ta có một cái thiện cảm rất tốt khi mà nhắc đến những cái bạn ờ, ở tụ ba này, này. À, người ta luôn nghĩ là các bạn sẽ có cái này có cái kia nhưng mà có vẻ như là chưa có kịp nhìn sâu bên trong mặt vấn đề thì mọi người đều đã bị cái vẻ ngoài đó đánh lừa cả rồi người ta nghĩ là bạn là một người đầy đủ có điều kiện có thể tạo thiện cảm tốt như người khác thậm chí là có gọi là sao ta ờ, có rất là nhiều người đeo đuổi tuy nhiên á, là mình thấy ở đây là các bạn lại là một cái người mang cái tâm lý nạn nhân trong những cái mối quan hệ nhất là chuyện chuyện tình cảm nãy mình đã nói những cái lá ờ, uh, từ bộ blaster mà đã nói mọi người rồi mọi người gặp một số vấn đề về sức khỏe và không phải là một cái người may mắn ở trong cái chuyện tình cảm á mọi người mọi người lúc nào mà khi mà nhắc tới chuyện này tình cảm ấy thì mọi người cũng mang một cái trạng thái nạn nhân và 10 kiếm à, thì ở đây chúng ta đã có thêm 8 kiếm thế nè mọi người giống như là cái kiểu mà à, đã bị đuôi rồi đã bị mù rồi mà còn phải đi trong một cái đêm giông bão nữa bị bịt mắt lại mọi người thấy không cái hình ảnh của một cái chàng trai uh, kiểu như là đã đã đã không không được lành lặn đã đã đã không thể nào nhìn thấy gì rồi mà xung quanh nó là còn là một cái màu sắc rất ảm đạm các bạn kiểu như bây giờ khi mà nghĩ tình cảm các bạn nghĩ là ồ oh, không <laughs> có thể là người khác người ta luôn nghĩ là các bạn có nhiều người theo đuổi nhưng mà ở bên trong cái chuyện tình cảm thì bạn là hình ảnh của người như vậy nè chỉ có bạn mới biết là bạn thất tình như thế nào chỉ có bạn mới biết là các bạn đã đau lòng như thế nào các bạn đã trải qua những cái chuyện dở hơi cấm lợn như thế nào đó người ta sẽ không thể thấy được tại vì các bạn đeo mặt nạ rất giỏi và thiên bình là những người rất rất rất rất giỏi cố tỏ ra mình ổn và họ có một cái mặt nạ rất là dày ừ Uh, thậm nếu mà nói thêm một cái phương diện tiêu cực á, thì sẽ nói là thiên bình là một trong những ờ, cô nàng mít ta thảo mai á. kiểu như giỏi ngụy biện giỏi che đậy ừ nhưng mà mình lại cảm thấy thiên bình ừ, thiên bình năng lượng thiên bình ở trong tụ bài này là cố cố cố cố tỏ ra là mình là một người đầy đủ nhưng mà lại có một cái gì đó rất là buồn ở trong sâu trong cái đôi mắt luôn à, các bạn muốn một mình muốn xu Ôi xin lỗi bốn cấp bạn quá thất vọng khi nghĩ đến cái việc mình sẽ dành thời gian cho một ai đó và cái lá con quỷ này ở đây á các bạn cảm thấy như là mình bị giống như là một cái kẻ nô lệ mà bị chối cái giò lại mọi người hiểu không cái dù bây giờ các bạn có quen người khác thì các bạn nghĩ là những cái chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ hoặc nó đã đi vào trong đầu của các bạn á thì các bạn không thể nào một một phát mà xóa hết tất cả những cái điều đó các bạn bị một cái vết thương lòng rất là lớn hoặc là giống như là một cái nhà tù mà các bạn vô tình dựng ra mà không phải tự nhiên một phát mà các bạn có thể lập tức biến ra một cái biến đổi nhà tù đó mình thấy một cái màu sắc nó rất là lệ thuộc ở đây mình thấy hai trường hợp nha trường hợp thứ nhất là các bạn đã thất tình lâu rồi nhưng mà các bạn đã gặp phải một cái tên tiểu nhân hay là bạn gặp một cái người gì đó mà người ta đã lừa dối các bạn rất là trắng trợn á và sau khi mà họ rời đi á các bạn lại cảm thấy rất là đau lòng mà các bạn nghĩ là trong đời các bạn sẽ không dám yêu ai thật lòng một cách nào nữa thật thật sự luôn thậm chí là những người xung quanh người ta còn không dám nghĩ là các bạn đã từng trải qua những cái chuyện kinh khủng như thế kiểu như không ai nghĩ bạn sẽ là cái người mà bị trong cái trạng thái lưu đạn không còn cái trạng trường hợp thứ hai á, là các bạn là một người si tình mình thấy ở đây có thể như là các bạn thích một người nhưng người đó không thích mình như đó đã đủ la lòng chưa uh, cái lá driver ở đây á mình không phân tích nghĩa của cái lá này nha nhưng mà driver là con sông đúng không nhưng các bạn cứ nghĩ đi các bạn có thể thấy một hình ảnh của một con sông nhẹ nhàng phẳng lặng nhưng mà ở bên dưới con sông đó có quái vật hay là có cái cái gì ở dưới thì ai đâu mà biết đúng không người ta luôn thấy con sông mình khi mà nhảy tới con sông là người ta sẽ nghĩ là nhẹ nhàng người này kia cái kiểu à, một cái gì đó yên bình nhẹ nhàng một chiều đó có thể à. nói chung là một cái gì đó nó mang cái hơi hướng chiêu à, thư giãn nhẹ nhàng nhưng mà ở dưới cái con sông đó là gì á thì không ai biết được hết thì chỉ có người trong cụ mới biết được cái điều này thôi mình thấy cái tủ số 3 nè kiểu như là bạn là kẻ ăn mày mà chính là các bạn mới biết được là mình tệ hại như thế nào còn còn những người xung quanh lại nhìn vô kẻ ăn mày như bạn và thốt lên là wow mình cũng muốn được như người đó mọi người xung quanh ngưỡng mộ các bạn thấy bạn là người này người nọ rất là giỏi rất là này nọ thông minh có điều kiện này nọ cái kiểu nhưng mà đâu phải là ai cũng hiểu được hoặc là kiểu như không ai cũng có thể cảm nhận được cái sự đau lòng của các bạn ừ. nói chung là đây là một kẻ ờ, đáng thương trong tình yêu tất <laughs> bi đát <laughs> nói chung một cái tụ bài nó hơi xúc động một tí thì đây sẽ là ba tụ bài ngày hôm nay của mình hôm nay mình trả bài ngắn thôi tại vì mình không có xem oracle đó là ba tụ bài ngày hôm nay của mình à, và giống thường lệ nếu mọi người có bất kỳ gợi ý nào cho những tụ bài tiếp theo của mình ở trên kênh youtube thì mọi người hãy bảo là comment bên dưới nha mình sẽ đọc hai tim và bây giờ thì mình sẽ đóng máy để đi ngủ đây bye bye mọi người chúc mọi người ngủ ngon bye bye